Kính thưa đại chúng, con nick Facebook bạn Hoàng Anh hỏi rằng Kính bạch Thầy, con có nghe Thầy giảng trong một video rằng Đức Phật không cho phép các đệ tử của mình chặt phá cây cối, dù là ngọn cỏ, vì vừa để bảo vệ môi trường, vừa là nơi trú ngụ của nhiều vong linh, đặc biệt là những cây lớn còn có thể có thần linh. Con nghĩ đến những năm trước con hay đi tảo mộ, thường cắt bớt cỏ dại mọc xung quanh mộ hoặc nhiều khi có cây to cành lá mọc ra vướng vào mộ con cũng chặt bớt đi con ngẫm lại nhiều lần khi con đang phá cỏ chặt cây thì con hay bị cắt vào tay hoặc dao mắc vào làm rách cả quần áo có lần con còn thấy một con rắn xanh lục khá to bò ra vậy nên con tự hỏi không biết có phải con đã động chạm gì đến các vị thần đất vong linh ở nơi ấy và bị phạt hay không con rất sợ nên mong thầy cho con biết con phải làm sao và cần cúng khấn lễ lộc gì trước khi dọn dẹp không ạ? À? Vì một năm gia đình con đi tạ mộ một lần vào cuối năm nên cỏ cây mọc rất rậm rạp và bắt buộc phải phá bớt đi ạ. À. Con xin cảm ơn Thầy. Bạn Hoàng Anh bạn hỏi về cái chuyện là chặt cây à, phá cỏ khi mà đi đi tảo mộ hoặc là đi dọn mộ đó. Thế thì cái này là cái chung thưa đại chúng, đúng là trong luật Phật thì Phật cấm các thầy tỳ kheo không được vô cớ, vô cớ mà chặt phá cây cho đến cỏ cũng không được, vô cớ mà chặt phá. Thì cái đó, cái thứ nhất là Đức Phật bảo vệ môi trường rồi. Ngài là cái người rất yêu môi trường, yêu thiên nhiên, tôn trọng cái sự sống. Đó. Thứ hai nữa là Ngài cũng biết ngay cái cây, cái cỏ đấy nó cũng có những cái vong linh, cái phần tâm thức nó nương gá ở đó. Trong luật Phật nói là đến cái cây mà cộng bằng xe điếu thôi, là cũng đã có các cái vong linh nó gá vào đấy rồi đấy nó nhiều lắm thưa đại chúng rất nhiều vậy cho nên đức phật có dạy các thầy là nếu phải chặt cái cây nào thì phải bạch cái vị ở đó thần cây đó vong linh ở đó có khi bạch trước cả một tuần nhất là những cây lớn này có những cái vị mộc thần họ ở nghe thọ thần họ ở thì chúng ta phải bạch thế vậy ở đây á, bạn à, hoàng anh này bạn đi à, dọn mộ tảo mộ, nhất là đến trong tiết thanh minh đó, và đi tảo mộ thì làm sao? Một năm đi một lần thì cây cỏ nó um tùm lên, thì chúng ta phải, phải chặt rồi, phải dọn rồi. Thế thì Thầy khuyên các bạn là trước khi ta mà dọn, ta chặt, ta cũng có lời khấn với các vong linh ở đấy, các quỷ thần ở đấy nha. Chúng ta biết là có, không phải không có. làm Phật tử là phải tin chắc cái điều đó, chứ không thể không được. Chứ ta bảo không có thì trở thành người vô thần mà không phải người Phật tử đâu. Người Phật tử phải tin chắc có thế giới tâm linh, có quỷ thần vong linh. Cái chỗ đất đấy nó có, cái cây ấy nó có. Thì chúng ta đều bạch, bạch trước và chúng ta cũng con xin tác phước cho các vong linh quỷ thần ở đây để các vị có thể di chuyển đi trú ngụ ở chỗ khác, nơi khác. Mình tác phước cho họ, nhé. cúng dường tác phước cho họ. Sau đó mình làm thì tốt. Đấy, chứ như thế là chúng ta rất là trân trọng. Thế và chùa mình thì cũng có hẳn cái bài khấn lễ khi chúng ta đi tạo mộ, đi tảo mộ, dọn mộ đấy à, trong trang website của chùa. À, các bạn có thể vào trong cái trang website tìm cái bài bài lễ này để chúng ta làm đúng cái nghi thức đó, nó sẽ được lợi ích nhé.